chiều loáng xa xăm bao năm giải phóng như thế này phải không anh ngày xưa ta quên từng viên đá quanh sân trường nay nghe sao khác từ tên đường tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương cây đô sẽ sống lại yêu thương ai khóc ai sầu slow sâu tay một thiệp thơ dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò tình yêu như hoa nở biết anh yêu mà em chờ từ khi ban sơ có hai người vẫn chờ một câu nói mà rồi biệt ly không một lần hết Bon